Có, cụ mua đi câu mà có cái nóc theo uh, móc môi về là ra dù. À. à. đầu tư kia chú à. Cường. Đây là đi câu mà có cái nóc với ờ, phải lấy ba cái nóc. À. Phải kiếm được ba cái nóc nha. đây nè đông đuổi lên hàng rồi các bạn toàn diệt luôn đó quên đem rau răm đi thôi ui giời ơi dạ sướng chưa câu cá cá lên có người gỡ sướng à đời cũng có gì bằng anh uh, mua lại cánh tay phải của em không sang nhiều ngay đi đấy <laughs> trà góp à. nó à. nhưng qua câu đai thôi Headshot Từ từ 5 ngàn 5 ngàn một con Tại em hiền nha. À, nhẹ. Đây rồi. Sợ vượt mặt sư phụ đây ột nhột.

chuột chia ngược chưa đây siêu to khổng lồ thôi anh có biết câu không mà anh nói kiểu nữa <laughs> cả của mình mà cả này mình đồng thuế rồi mà

tại mình mới mà mới chập ấy ô ô ô ô ô ôi cả này thì mười mới là mười con một ký này có phải cái gì không ôi tại anh son cái việc nữa thôi về làm giọng ôi rồi nè. Wow. Cái nóc cái nóc. Từ từ Trời ơi. Rồi, ảnh chắc ừ. Nhiều. Chất lượng hơn số lượng chứ. Siêu to không lồ luôn. Rồi. Ôi rồi. Rồi. Rồi. Vậy đập bì khủng hả? Đó. ô Thật chứ con là to đó. ô ô đúng Oh. Đâm đùi lên lên cả rồi. Từ từ từ từ này đuổi chứ. Cảm mộng đuổi cái diệt cái khó ngõ này ừ. à cả cả, cả bọp cả bọp cả đất sẵn lắm đóng rồi đi vòng nữa ở két cái ở đây chỉ trong đi có lên anh theo mày chấm đó thầm xấu quá cha thôi từ từ từ từ từ từ từ thế này em lên tê chép chép hai ký vô tư chép lái nồi chép mẹ, tôi có đó chi. Không ngành à? Không ngành luôn. mẹ, mất chạy chứ. Chuối quá, từ từ em, từ nó sợ, từ từ từ từ thôi. Em để yên đó. Ừ. Để gì vô. Để bên đi đang có bò bên kia kia cái. Thắng lên. Lấy lấy lấy. Ôi trời trời. Ui cha. Nhanh làm con gái ạ. Gặp cái vật này ờ, nặng quá à. Kín á. Con đi bằng con hồi nãy này. Cảm ơn okay. Bằng ô con hồi nãy ừ. không? Gỡ cái mòn ra đi em Ừ Cầm qua rớt nha Ha tao thật sự luôn anh Ui mắt vô đầu môi nữa này Không, còn, không còn lông em tê Còn lông lên mỏ <laughs> Vui Và con chim đã vui trở lại sẽ đẹp Ồ. để ý đây không để ý không để ý à, nhất là mình pha ní rồi thôi đừng hỏi tận ủ ủ ô ô ô ô ô ô ô ô đổi chỗ để lên cái hèn chí hại cái chữ ngồi câu cái im im im nói năng vô Ừ, xảy nữa đi em Chạy đâu Cuối cùng nó cũng lên hang chứ Sau nửa ngày vật lộn thì cần thủ này đã thất thủ. Ừ, ừ, ừ, ừ, chạy đi đâu phá không nổi chứ phao chim không biết mô mà lần ừ đó nó kiểu khó hiểu <laughs> nghi nghĩ rồi lại lên cả diệt siêu to khổng lồ đây nè wow wow wow wow ui về nậu uh, à, canh rau tơn cà len mạ đề rau răm nhức nách nội hàm nội hàm nội phao thì ăn cho lên Ồ. có đem truông đi á, câu truông á câu câu bột như cả chạy tầm bay hết để câu truông sướng hơn không có gì ngạo luôn ừ Quả to Mày Úi trời ơi Siêu <laughs> to khổng lồ luôn uh. Trồng ổ rồi Đây đây đây đây. ui lần giết Giết giật khổng lồ thôi giết ôi cha lần giết ôi trồng luôn anh ơi chương trình à, học câu đai đến đây là kết thúc quá Đây là cá của chủ tịch. Ui. Quá trời cá luôn. Cái giết. Và đây là của đệ tử. ở đây là cái nóc nóc ngủ rồi mệt mỏi quá rồi bên kia sư phụ đến từ à, quận Nôm vô vô khó rứa Đây, ra bao lưỡi sâm này <laughs> Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé